Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngày hôm nay nhé Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm của bên mình Đó là cái kính ép tròng nhìn xuyên bài Thì như các bạn vào những cái sòng sơi lớn Nó hạn chế cho các bạn cầm những chiếc điện thoại thông minh Và những cái phụ kiện à, so bài vào Thì <coughs> thì nay mình dùng chiếc kính ép tròng này Mình bịp người ta nhé <coughs> Thì cái chiếc kính ép tròng này rất là đơn giản thôi Các bạn chỉ cần à, <coughs> đeo kính ép tròng này vào trong mắt và tuồn bài của mình vào và chơi thôi nhé rồi thì mình giới thiệu qua là bên mình có rất là nhiều loại cây nếp trồng dòng Mỹ có, Nhật có, Hàn có, Thái có rất là nhiều nhá để cho các bạn đủ sự lựa chọn <clears throat> thì đây à, <clears throat> trên tay mình là một chiếc à, cây nếp trồng được sản xuất từ Mỹ nè đây đây là có hai chiếc lọ thủy tinh đựng len này lên mắt nè và đây là một chiếc lọ nước để ngâm để ngâm cái len đây này và đây là cái gậy cây nhựa để gấp len ra ngoài khỏi cái lọ thủy tinh này và đây là cái khay nhựa rất là tiện dụng để khi các bạn đi chơi các bạn chỉ cần đổ hai cái chai lọ thủy tinh này và hai cái khay này nè các bạn sách đi chơi thôi nhé thì các bạn nên nhớ là len nó sống trong môi trường nước thì các bạn bảo đảm cho mình là lúc này cũng lúc nào cũng phải à, có nước cho chiếc len mình nhé rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn và cách sử dụng và cái độ hiệu quả của chiếc kính này mang lại thì các bạn à, nhớ theo dõi video nhé rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng len này như thế nào thì đây chiếc len này khi các bạn mua về á các bạn à, tập đeo nhé mình lấy cái len này ra khỏi này khi các bạn đeo á thì nhớ là trong trong cái hộp đựng len này là nó có sẵn cho các bạn một cái cây nhựa thì các bạn chỉ cần nghiêng cái chai lọ và mình lấy cái len ra cẩn thận thôi hạn chế là dùng vật sắc nhọn để làm tránh rách cái con ngươi cái trong trong mắt này nhá rồi các bạn để lên trên mô bàn tay của mình nè cho rau nước một chút đây cho bớt cho ra bớt nước một chút thì các bạn <clears throat> các bạn đeo vào mắt của mình thì cách đeo như thế nào rất là đơn giản á chỉ cần ờ, để lên ngón trỏ ngón tay nào mà các bạn thấy thuận á để lên cho nó phòng lên như thế này nè sau đó nhìn thẳng vào gương á đứng thẳng trước gương á mở to trong mắt mi trên và mi dưới nhá rồi sau đó các bạn đẩy thẳng con ngươi này nè đẩy thẳng cái tròng len này nè vào trong mắt của mình các bạn ờ, nhớ là khi đẩy vào trong mắt á, các bạn hàng chơi chớp để cho nó khỏi khỏi bị uh, cho nó đúng vào trong con ngư nhé rồi khi mà các bạn cảm thấy không bị cộm nữa là các bạn đã đeo đúng rồi nè đây là hai con ngư ờ, có thể đeo mắt này cũng được nha rồi thì khi các bạn mà cảm thấy không cộm nữa là các bạn đã đeo đúng rồi nha còn khi mà tháo lên ra ngoài thì rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần cầm ờ, hai cái đầu ngón tay này mở to dùng ngón tay kia mở to thật to ra rồi à, lấy lấy con ngư ra thôi nhé thì nên nhớ là khi lấy ra là các bạn phải bảo quản nó vào trong cái khay này hoặc là bỏ lại trong loại thủy tinh này chế một ít nước vào để cho nó bảo quản con len nhé nếu mà các bạn để nó khô là chắc chắn là nó sẽ hư rồi nè và nhớ hạn chế không được dùng vật sắc nhọn để gấp những con len này ra ngoài nhé rồi thì cái bây giờ mình đã giới thiệu qua cách sử dụng hướng dẫn thì bây giờ mình sẽ <clears throat> cho các bạn xem cái độ hiệu quả cái độ ờ, chính xác của của con len này khi các bạn đeo vào mắt như thế nào nhé đây trên tay mình là một chiếc kính thử nó tương tự như là cái ờ, cái len ờ, trong hộp đó thì mình không quay được rõ cái mặt đó, thì bây giờ mình dùng kính thử này mình sẽ thay thế cho con len đó mình sẽ test cho các bạn xem mình sẽ đập tất cả những lá bài những con ờ, số nó hiện lên sau những chiếc lá ba này nhé đây nè đây là cái kính thử nè rồi bây giờ mình sẽ để sát vào trong cái camera rồi đây đây nhá mình sẽ để sát này đây mình sẽ đập cho các bạn xem những quân những quân bài này trên tay mình này đây đây là con số 7 này đó thấy chưa rồi đây là con số 6 này đó rất là chính xác nha đây con số 5 này đó rất là rõ luôn cái này mình dùng kính này dùng kính thì nó còn hơi mờ chắc có khi các bạn đeo kính vào trong mắt á đeo kính vào trong mắt nó áp sát vào trong mắt của các bạn á rất là rõ luôn nhé đây đây là con số 4 này đó thấy chưa rồi đây là con xì nè đó rồi đây là con quy này con đầm này đó đây con ri này đây ri cơ này ri cơ các bạn nó sẽ có hai cái dấu đây này mình sẽ có hai dấu cực ở trên hai cái đầu này các bạn ha nhớ để ý nha đó các bạn chỉ cần à, mua kính về các bạn à, cầm bài á các bạn về tập dần là quen rồi coi những cái ký hiệu của trên nó đây là con số 10 này các bạn Nguy cơ này Nè Đó Bài có vài con có ký hiệu riêng á Như con 9 ờ, và con ờ, số 10 nó có ký hiệu riêng này Các bạn mua bài về á Này cái móc khóa đó là con số 9 này các bạn Các bạn thấy rõ không Đó Rồi Đó là con số 6 nhé tô bích rồi đây là con số 5 đó vừa rồi đó vừa rồi là mình đã đọc cho các bạn những ờ, những lá bài rất là chính xác nhé không chặt không lắc chỗ đâu luôn thì khi các bạn mà đeo kính áp trong này vào á và trong mắt của bạn là nó rõ rất là rõ luôn rồi thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn cái dòng kính áp trong nhìn ờ, nhìn bài của bên mình thì các bạn có nhu cầu như thế nào cứ liên hệ cho mình nhé số điện thoại trên 0984 35 3333 bên mình sẽ cung cấp cho các bạn bên mình ngoài bên đất trồng ra bên mình còn có những dòng máy đánh bài những phụ kiện kết hợp với máy đánh bài nhé rồi các bạn gần tới tết rồi các bạn hãy sắm cho mình một bộ một phụ kiện này chơi bài bịp nhé Ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.